nhưng mà hàng thì rất là chuẩn và thậm chí còn chuẩn hơn ngày xưa các bạn ạ cầu lấy bên mình à, đặt sản xuất luôn đấy tăng bua cực kỳ dày luôn Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Xin giới thiệu với các bạn đây là một cái bộ à, chế xe 4 bánh cầu à, các đăng số phụ 5 à, tiến một lùi số 3 các bạn nhé à, hàng đã dọn sẵn Nhíp 5 ná dài 70, đẹp, cực đẹp luôn. Cầu trước thẳng, 4 bánh 492 à, loại gai sần. Đấy, có cả gai min các bạn à, thích đặt loại nào cũng được. Vô lăng thì đường kính à, vẫn là 37. Hàng siêu dày. Đấy, hệ thống lái đầy đủ các bạn nhé. À, bộ này thì vừa tiện thể đóng cho khách hàng cũng là vừa quay cho các bạn theo dõi cho nên là nó cũng ờ, bày ra nó cũng không được đẹp lắm cái này thì ờ, đợt này ờ, cầu thì đặt rất là chuẩn tăng bua là đường kính 180 luôn này các bạn này đấy rất là dày hàng này là hàng đặt bên mình đặt luôn các bạn nhé đấy đây mặt big first này rất là đẹp đây ốc thông dầu này ốc thông dầu thì bỏ riêng ở ngoài cái này thì à, nó có các cỡ thì các bạn tùy chọn đấy các cỡ luôn từ 70 à, cho đến 1m25 à, các bạn cứ tính đơn giản như này mỗi một cái cầu một mét thì khi các bạn lắp bánh lên thì sẽ ra phủ bì là một mét mốt Đấy, như thế đặt hàng cho nó dễ thì uh, lốp thì 8 bố tải trọng một bánh nó là 315 55 kg đây mắc lót 355 kg trên một bánh cầu trước thì sức tải khoảng 2 tấn thì vô tư không vấn đề gì các đăng khớp lối phụ kiện nhíp đường kính bánh là 50 bản rộng là 10 nhíp 5 ná rất là chuẩn và đẹp Đấy, cao su vô lăng vô lăng rất là lặng luôn đây là số 5 tiến một lùi này hệ thống lái này đầy đủ cái bộ này thì còn à, cái à, ốp nhựa vô lăng này mình đang hết hàng cho nên là khi các bạn mua thì vẫn cứ đầy đủ nhé cột lái trên cột lái dưới này cách lắp đặt thì mình xin hướng dẫn ở một những cái video lẻ thôi thì à, các bạn mua hàng thì mình sẽ gửi từng cái video đấy cho các bạn xem ví dụ như nắp số phụ như nào này nắp phụ kiện phanh như nào này nắp hệ thống lái như nào thì bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng mục một riêng mỗi bộ một video riêng à, bộ này à, do đợt này à, giá hàng nó lên rất là cao cho nên là hiện tại mình đang bán cái bộ này với cái giá là 11 triệu 800 à, các bạn nhé à, đợt trước thì à, chỉ có à, hơn 10 triệu tí thôi nhưng đợt này giá nó đội lên rất là nhiều nhưng mà hàng thì rất là chuẩn và thậm chí còn chuẩn hơn ngày xưa các bạn ạ cầu lấy bên mình à, đặt sản xuất luôn đấy tăng bua cực kỳ dày luôn chuẩn nét đấy. trước nái đánh hai vòng rưỡi hệ thống công tắc cần số phe cài đầy đủ à, giá thì à, có thể thay đổi theo từng thời điểm cho nên là các bạn à, trước khi đặt hàng thì nên hỏi giá à, thời tại thời điểm đặt hàng nhé giá mình chỉ báo giá của ngày hôm nay thôi à, các bạn thấy hay thì đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé và nhớ bật cái chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng à, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình